Chào các bạn, chúc các bạn ngày vui vẻ và tham gia giao thông an toàn. Mình xin tường thuật lại chuyến xe định mệnh của 39 người nhập cư sang Anh. Vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 10, tài xế xe đầu kéo Mo Robinson lên xe từ Bắc Israel, sau đó lái xe tới Dubin, thủ phủ Bắc Israel, và lên phà tới Holy Heath, xứ Wales. Từ Holy Robinson lái xe đến Essex, Anh. Thứ ba, ngày 22 tháng 10, thùng container đông lạnh được đưa lên tàu ở cảng Rubiri, Bỉ. Tàu đi chuyển 10 tiếng và đến cảng Buffet của Essex vào sáng sớm ngày 23 tháng 10. Thứ tư, ngày 23 tháng 10, vào lúc 0 giờ 30 phút sáng, Robinson lái xe đầu kéo đến nhận thùng container, sau đó điều khiển xe đến một khu công nghiệp ở Exet. Không lâu sau, trung tâm cứu hộ nhận được tin báo về chiếc xe khả nghi. Vì trạm kiểm soát an ninh ở cả Bỉ và Anh đều được trang bị camera phát hiện nhiệt, nhưng không phát hiện sự có mặt của 39 người trong thùng xe container vì đây là thùng container đông lạnh. Trong đó, nhiệt độ xuống thấp đến mức camera thông thường không thể phát hiện bất cứ nguồn nhiệt nào. Đường di chuyển của xe thùng container chở 39 người trong buổi sáng bị cảnh sát phát hiện. Vào lúc 1 giờ 40 phút, xe container của Robinson được tìm thấy tại khu công nghiệp Watergrass trong thùng xe có thi thể của 38 người lớn và một trẻ vị thành niên. Uh, sau khi phát hiện uh, chiếc xe chở toàn thi thể, tất cả các hành các cảnh sát khi chiếc xe đầu kéo uh, lúc này vẫn chở các thi thể được đưa đi nơi khác. Tất cả các cảnh sát đều cúi đầu khi chiếc xe đi qua. Và tại đây các chuyên gia pháp y bắt đầu khám xét chiếc xe đầu kéo. Và hiện tại, những người bị bắt đến thời điểm hiện tại đó là một Tài xế xe đầu kéo Marise Mo Robinson, 25 tuổi, là người đầu tiên bị bắt và bị buộc tội giết người. Thứ hai nữa là Jonah Maha, 38 tuổi, và chồng Thomas, 38 tuổi. Hai vợ chồng này bị bắt ở Warrington, Anh. Cặp vợ chồng cho biết đã bán thùng container trước khi xảy ra vụ phát hiện bắt xác 39 người. Cặp đôi được cho là bị cáo buộc tội buôn người, ngộ sát. Người đàn ông 48 tuổi ở Bắc Israel bị bắt tại sân bay Stansted với cáo buộc buôn người và ngộ sát và một số ờ, các ờ, tội phạm khác tình nghi khác vẫn đang lẩn trốn đó là hai anh em Roland Vâng, à, nếu các bạn thấy thích, hãy like, đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc.